nội địa Nhật hiệu là Rinnai bếp có model là KGE M661 VFTS đây là nội thất của bếp đây Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó đây nè ở ờ, ba cái lỗ ở đây là và vị trí ờ, bắt ốc giữ cố định ờ, cái nắp này lại ở hai bên mỗi bên ba con ốc thì sau khi quay clip xong thì tôi sẽ bắt ốc nắp cố định lại đây là ngoại thất của bếp đây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 nhờ vào cái que cảm biến này đây là khóa công tắc còn đang mở đây như ở bếp bên à, trái của tôi thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là chế độ nấu cơm nè nhấn một lần đầu tiên đèn sáng phía bên phải trái đèn sáng phía bên trái là nấu cơm nhấn một lần tiếp theo đèn sáng phía bên phải này là cái chế độ nấu cháo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 nếu các bạn sử dụng những loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó Về pin sạc này á thì tôi cũng chỉ sử dụng có một cục thôi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 còn về ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam á, thì nó sẽ an toàn hơn so với à, bếp ga Việt Nam nhờ vào à, những cái tính năng của nó là khóa ga khi nước cạn nồi này và khóa ga khi gió thổi tắt lửa và nó cũng sẽ tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam như gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá 330 à, tôi sử dụng được hơn 2 tháng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 giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà cái loại nồi đó thì tôi vẫn chưa thấy về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó thì các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi đó nó có cái lỗ thoát hơi các bạn phải bịt kín lại và khi nấu cơm thì mình phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm nhấn lần đầu tiên là cái chế độ nấu cơm